các bạn Ngày hôm nay như đã thông báo thì uh, chúng tôi đã thông báo trên trang Facebook cũng như là trang Youtube uh, Và trên Zalo là ngày hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang Có hướng dẫn một cái quy trình à, uh, phun phân silic Tân Phát Bắc Giang uh, Cộng với một số cái thuốc đặc trị để bảo vệ cái hoa và lụ uh, cho bưởi tại thời điểm này Thì um, cái việc phun này nó vô cùng quan trọng Bởi nếu không phun thì sau đây những con nhện đỏ những bọ trĩ nó sẽ phá hoại cái hoa này đấy phá hoại cái hoa này thì nó sẽ làm cho bị lỗi quả và cái hoa bưởi tại thời điểm này nó rất là ngọt nó có mật nó rất là ngọt và cái con bọ trĩ thì và nhện đỏ nó nằm sẵn ở trong cái cái nụ này rồi nó nằm ở sẵn ở cái nụ này rồi chỉ cần một cánh hoa nó hé ra thôi chỉ một cần một cánh hoa nó hé ra cái thì lập tức là con nhện đỏ và bọ trĩ nó chui vào trong cái hoa này quay gần vào đây con bọ trĩ và nhện đỏ nó quay nó chui vào cái hoa này nó nó phá hoại nó cắn đấy tại sao thời điểm này nó lại cắn hoa mà nó không cắn lá bởi vì lá nó không có độ ngọt chỉ có hoa mới có độ ngọt thôi cho nên là nó tập trung vào đây để nó nó phá hoại cái hoa này và nếu như mình không phun thì sao? Nếu mình không phun thì nó sẽ bị tới đêm bị lỗi quả Lỗi quả nó dẫn đến làm sao ạ? Lỗi quả nó bị sần quả này Lám quả này Rồi thì um, nó làm cho quả nó không được đẹp Không ra không bóng nắng Chính vì vậy mà mình phải xử lý uh, Một cái thuốc Số thuốc đặc trị như chúng tôi vừa leo cộng với phân Sinic Để bảo vệ lụ bảo vệ hoa trong thời điểm này Và mình nên phun tại thời điểm nào Thì mình nên phun tại thời điểm là À, đang có lụ và trước tức là đang có lụ này hoặc thời gian hoa đang lở được 50% thì ở đây trên vườn của công ty à, Tân Phát Bắc Giang là hoa đã lở được khoảng 4 50% rồi cho nên chúng tôi tiến hành phun cái um, ờ, cái quy trình này và cái quy trình này mình phun tại thời điểm này thì nó không tốn kém nó không đáng kể gì nhưng nếu bà con không phun tại thời điểm này thì ờ, tới đây mà nhện đỏ và bọ trĩ nó phá hoại và lấm nó xâm nhập nữa thì mỗi một lần phun như vậy mình phát sinh rất nhiều công à, và rất là tốn kém cho bà con chính vì vậy cái khâu phun này vô cùng quan trọng và mình sẽ phun như thế nào thì mình sẽ phun trong à, từ 3 đến 4 kỳ trong vòng từ lúc hoa lở cho từ lúc hoa lở cho đến lúc tắt hoa là đó là quy trình đó là 21 ngày thì mình à, nếu có điều kiện phun 4 lần không có điều kiện phun 3 lần và mỗi một quy trình phun như thế nào phun những cái gì thì công ty Tân Phát Bắc Giang đã sẽ có những cái clip để hướng dẫn các bạn để giúp các bạn à, phun để ừ, giúp bảo vệ hoa bảo vệ lụ hiệu quả và tăng tỷ lệ đậu quả và cái phân silic này nó còn một chức năng là làm dai cuống làm dai cuống và đó làm ừ, cho cái nhị hoa nó nhiều hơn thơm hơn cái nhụy của nó to hơn chắc hơn khỏe hơn đấy và cái độ tiết của nhụy cái tổ tiết của nhụy nó nó nó tiếp cận với cái cái nhị của nó tốt hơn chính vì vậy là tăng tỷ lệ đậu quả hơn à, vậy mà ngày hôm nay mà chúng ta đến với một ừ. quy trình để hướng dẫn à, phun phân silic cộng với một số số thuốc đặc trị tại thời điểm này các bạn nhé chào các bạn ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với quy trình là hướng dẫn phun phân silic cộng với Ờ, một số những cái thuốc đặc trị để cho bưởi trong giai đoạn giai đoạn này và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 11 tháng 2 năm 2022 và ngày dương lịch là ngày 13 tháng 3 năm 2022 và trên vườn bưởi của công ty trách nhiệm hạn Tân Bắc Bắc Giang đã trổ hoa rất là đẹp lụ ra nhiều cây xanh tốt và tại thời điểm này thì ờ, cây nhìn rất là triển vọng rất là đẹp như thế này pha cái vân silic này ra với tỷ lệ là ba túi phân silic này cho một cái phi 200 lít cho một cái phi 200 lít như thế này thì sau đây các bạn đến với quy trình để cắt phân để ngâm cắt phân ngâm và à, sau đó thì chúng ta bỏ túi đấy bỏ túi đấy đây thì cắt rồi Tôi cho là được chưa? Cắt hết đấy, được rồi. Đây tôi cho là ngâm cứ khoảng thời gian là bao nhiêu? Đó là. Tôi sẽ để cho đúng xuống, xuống tay xuống mình ngâm trong khoảng thời gian là độ khoảng 15-20 phút thì nó đã tan gần hết rồi đấy hết ra xếp bạn nha đấy đây cái cân này nữa đấy gõ sạch cái túi cân một tí để cho nó đấy gõ gõ gõ đi rồi bây giờ ngoãng hả sau đó mình khoáng cái này lên để cho nó phân nó tan đều bắn lên nếu như các bạn mà gấp thì mình có thể là ngâm cái phân này từ trước nhé ngâm từ tối hôm trước xong đến hôm sau để cho nó tan ra thì là mình <clears throat> pha cùng với những cái thuốc đặc trị cho uh, canxi bo rồi nấm rồi nhện đỏ rồi uh, bỏ trĩ và phân silic vào chung ta pha chung trong một cái phi như thế này sau đó ta phun và với một cái phi như thế này thì à, chúng ta sẽ phun cho được à, khoảng độ là 50 cây các bạn ạ cho khoảng 50 cây đấy và trong vòng 21 ngày tức là từ lúc hoa lở cho đến lúc hoa tắt hoa thì chu kỳ của nó là 21 ngày thì trong vòng 21 ngày đấy thì các bạn phun ít nhất là được 3 lần phun ít nhất là 3 lần còn nếu như mà ai có điều kiện thì các bạn có thể phun tới 4 lần Ờ, cái việc thu này nó rất là quan trọng để ờ, nó phòng ờ, những cái phá hoại về hoa phá hoại xâm nhập về hoa Đấy. Thưa các bạn là sau khi là ta đã pha phân silic vào trong xô rồi thì bây giờ ta sẽ để đây đang khoáng lên để cho nó tan ra để ta cho vào phi để ta phun thì bây giờ ta tôi, tôi hướng dẫn thêm một số cái cái, cái thuốc để mình ờ, cái hơ hoặc là phân để mình có hỗ trợ thêm theo ở đây là tôi có bo kẽm đây phân vi lượng bo kẽm là một đây thưa các bạn đây Đấy. thứ hai là canxi bo thì mỗi một ờ, đây là canxi bo các bạn nhé còn đây là acetamin Đấy. thì ờ, còn đây nữa là tinh dầu Đấy, thì cái này ấy, là mỗi một lọ như thế này, tinh dầu này ấy, là mình một lọ này là mình chia làm hai phi. Đấy, một lọ này chia làm hai phi. Hai lọ này là bốn phi. Đấy. Còn mỗi một mỗi một lọ này là mình chia là một phần tư cái cái này là làm bốn phi. Thì mỗi một uh, ờ, phi là mình uh, lấy một phần tư của một lọ này. Đấy. Và sau đây là là là mời các bạn là ta có thể là uh, pha pha trước đây các bạn để pha thì ta cứ pha dần ra theo từng ca ờ, bột đưa vào để sao cho ấy là nó nó nó làm sao ấy để cho nó nó, nó đều thì mình cứ pha vào nước xong mình đổ vào vào phi nhá thưa các bạn đây nhá đây là là là cái này thì giờ mình ờ, xoáy ra thưa các bạn đây đây mình áng chừng nó là một lửa đây mình bấm vào đây đây là mình sẽ đổ vào đây Đấy. đây thưa các bạn ở đây thế này tôi đổ lên đây thì là là là, là được rồi được một lửa đấy các bạn ạ được một lửa cái này là được một phi một phi đấy. Ờ, chai tinh dầu này được một phi đây, các bạn là ta cũng khoáng lên đấy ê ta đổ cho khoáng khoáng lên và ta ta đổ vào pin Tức là các bạn phải phun từng loại ra một nhé Ta pha từng loại một để cho nó, không lẫn lộn với nhau ừ. Đấy các bạn Sau đó là đây Ta để cho một ít nước vào đây Tráng lại bằng một ít nước Đấy, tráng lại ít nước phải cho vào đây để đổ vào đây đã Đấy không nên cho tất cả các loại vào một cái là nó sẽ bị kết tủa nó sẽ bị phản ứng hóa học đấy và sau đây là ta sẽ lại đi sang là là là sử dụng là đây là uh, calcibo calcibo đây calcibo thì một cái lọ này là ta chia làm 4 phi và 4 phi này thì ta dùng cho là 400 cây các bạn nhé 4 phi này ta dùng cho 400 cây Đấy, thưa các bạn Đấy. Thì ở đây là từ đây xuống dưới này là là 400 mình có thể chia là 1 phần tư nó vào đây đấy, chia lửa đây chia vào đây thì ta có thể bấm bấm lên đây là mình đổ vào đây để sao cho nó tiện đấy. hoặc là các bạn xem cái thể tích thực của nó là bao nhiêu thì các bạn có thể đây là thể tích cái, cái một chia. cái này là là, là một lít thì một lít chia, mình có cái ấy ra chia cho mình đây chia, chia thế này là được rồi đấy đây thế đây là là là một Can, phần tư canxi bo đây là canxi bo một phần một phần tư nó tương đương với 200 250 ml vâng ừ. khoáng đều lên sau đó ta lại đổ vào đấy tiếp tục lại chán một tí nước để cho nó sạch đi để, để, để cho nó đỡ bị ảnh hưởng của, của cái phương thức khác đó, tí thôi Đấy sau tiếp đó tục, tiếp tục là ta lại à, sang cái lại à, bo kém các bạn đây cũng như vậy ta cũng lại là cái này cũng là một lít thì ta sử dụng là cũng là một phần tư ta 1 phần tư nó đến đây đây được rồi đấy 1 phần tư ta cắm lên qua cái Đấy, cho một tí nước vào đây trắng cái này đi để ta làm cái cái cái cái, đây ta lại cho rồi, một tí nước đấy. sạch vào vào rồi, ta lại sử đây là axit amin các bạn cái này là hoàn toàn bằng thuốc sinh học các bạn nhé cái này cũng vậy cái này cũng ta cũng nó cũng vậy ta cũng chia là 1 phần tư đây cái là cả cái này là cái này đây là mình ờ, chia đôi đây chia đây đây cứ thế này là được 1 phần tư đấy thế các bạn thế này là được 1 phần tư nếu các bạn cẩn thận thì chúng ta có thể là ờ, dùng những cái mà chúng ta chia ra theo cái uh, cái thể tích ờ, của nó ví dụ như là ờ, một lít một ờ, nghìn ml thì chúng ta chia ra là mỗi một cái phi như này là là 250 ml 250 ml thì nó nó sẽ đều hơn còn nếu không thì các bạn áng chừng như của chúng tôi này cũng được ạ thế, thế, thế là xong rồi phải anh thế là xong rồi bây giờ là còn nữa cần phân này ta chuyển sang đây là còn đổ thêm phân silic này vào từ từ từ từ để cho các bạn thấy đã vâng, đây ạ sau khi mà phân đã ngâm rồi đây silic đã ngâm rồi nhé các bạn nhé ngâm khoảng 15 20 phút thì là nó sẽ tan gần hết Đấy. mà mình chỉ cần à, nếu mà phun ấy thì mình chỉ cần cứ để lắng xuống không mình cho ấy vào thôi mình cho cho cho đổ đổ vào thôi Đấy. sau đó thì các bạn đổ vào phi hơi nhiều hơi nhiều à? múc vợ xong tí lại chế thêm vào vậy chế, chế, chế, chế, ừ. tại vì nó cho hơi đầy đấy Lần sau cho bớt đi một tí Lần sau cho bớt đi ừ. Được rồi, đấy đổ bây giờ đổ cái đấy vào đúng không đổ hết vâng. là xong đúng không đổ xong thì tráng cái ừ, đổ là đổ cái là là xong hết tất cả là thì bắt đầu là phun rồi vâng thế bây giờ thì tôi uh, uh, tôi, tôi, tôi tôi tôi xin hỏi anh anh chú chú tên là gì nhỉ chú ờ, Hoàng Văn Sĩ chú sĩ phải không vâng. thế tôi hỏi chú này tôi thì thực ra là tôi ở đây là tôi cũng tôi cũng làm bưởi nhiều năm rồi chứ không phải là không thôi nhưng mà những cái loại thuốc này là hôm nay là tôi lần đầu tiên nhìn thấy wow. Vâng. đấy tôi chưa hề biết những loại này mà vài lần tôi chỉ ờ, phun là phun nấm này phun thuốc sâu này đấy chủ yếu là cái loại cái loại đấy thôi chứ còn thì tất cả các loại này là tôi hôm nay tôi mới được biết thì tôi muốn hỏi là những cái loại này nó có hiệu quả có tác dụng như thế nào đối với cây bưởi để chúng tôi theo chúng tôi mua và chúng tôi dùng chúng tôi áp dụng vào cây của chúng tôi tất cả những cái này nó đều là những vi lượng và những khoáng chất cần thiết cho cơ ờ, cho cho cho cây bưởi và đặc biệt ý, là cây bưởi ở những thời điểm ờ, con nụ của hoa này nó rất nhạy cảm nếu mình mà không đủ chất thì nó sẽ cái nụ nó sẽ không được to thứ hai là lúc nó nở nó nó nó, nó không nở đều đấy và cái tỷ lệ đậu quả nó kém vì là cái nhụy giữa cái nhụy nó nhụy cái nhụy nó bé cái nhụy nó nó không nhiều phấn thì như vậy là cái việc thụ phấn của nó nó sẽ kém vâng. cho nên nó không sẽ không động đậu quả và thứ ba nữa là khi mà có những cái này nó hỗ trợ cho là cái dai cuống nó không bị rụng hoa rụng quả vâng đấy thế cho nên là mình phải <laughs> hỗ trợ cho thêm người vâng. và đây sau đây ta chán thêm ít cái cái này cho vào và ngoài ta... ra thì ờ, để em nói ạ ngoài ra thì nó có những cái thuốc đặc trị để cho cái nấm là một này cái bọ trĩ và cái nhện đỏ để nó không bị nó bảo vệ được cái nụ hoa này nó không bị uh, ờ, những cái con đó nó phá hoại cái hoa phá hoại cái lụ Vâng. thì nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ tăng đậu quả cao hơn ạ. Vâng. Vâng, thế thì được rồi, thế thì có gì thì chúng tôi sẽ liên hệ chúng tôi sẽ vâng. mua. Chúng tôi sẽ mua để chúng tôi ấy. Chúng tôi chúng tôi phun một cây của chúng tôi. Vâng. Đấy. Và sau khi mà các loại ờ, một số thuốc bảo vệ thực vật kết hợp với phân silic um, cùng với những cái uh, axit amin để tăng cái uh, tỷ lệ cho cây hoa đậu quả thì um, Ờ, đã được pha xong trong một cái phi như vậy ờ, như thế kia bằng 200 lít thì cái lượng phi này ta sẽ phun cho cái với tổng số cây là 100 cây Đấy, từ từ 50 từ, à, ta phun cho khoảng từ 5, 50 rồi 50 đến 70 cây thôi các bạn nhé 50 đến 70 cây thôi mà tốt nhất là mình phun ở cái là 50 đến 70 thôi chứ mình đừng ờ, phun hoảng hơn nữa thì nó hiệu quả nó không cao xong cái uh, cái cái pha phân silic cùng với những cái thuốc đặc trị cho nhện cho lấm rồi à, nhện đỏ rồi bọ trĩ à, và canxi bo à, thì theo cái quy trình mà chúng tôi vừa hướng dẫn ấy thì các bạn phun đều trên các tán hoa trên các tán hoa lụ đấy, phun đấm đìa nhé tán hoa lụ đấy và chúng ta không cần phải phun vào thân cũng không cần phải phun vào gốc vâng. thì chúng ta chủ yếu là phun đẫm đìa trên các ừ, tán hoa lụ này và việc phun tán hoa lụ này để làm gì để ừ, cái phân silic nó kết hợp vào đây thì nó sẽ là làm dai cuống nó làm dai cuống nó chống dụng quả và tăng tỷ lệ đậu quả đấy còn cái lấm và cái à, bọ trĩ cũng như là nhện đỏ và canxi bo và một số axit amin để nó làm dưỡng cái hoa này để cho cái nụ cái hoa của nó sẽ đẹp hơn to hơn và à, tỷ lệ đậu quả cao hơn cũng như là khi mà cái bọ trĩ và cái nấm thì nó đặc trị cho những cái cái con côn trùng phá hoại những cái nụ những cái hoa này thì chúng ta lồng ghép 5 trong một 5 trong một này thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều giải quyết từ cái khâu là chống rụng hoa này tăng tỷ lệ đậu quả nhờ phân xịt này và những cái thuốc đặc trị cho muội nhện kia thì nó sẽ bảo vệ cái nụ hoa bởi vì bởi vì sao bởi vì những cái chùm nụ của chúng ta vừa ra như thế này vừa ra như thế này đấy thì có một số con bọ trĩ và nhện bọ trĩ và nhện đỏ là nó tập trung ở đây rất nhiều và cái nụ của bưởi nó rất là ngọt trường ơi nó bé đấy trường ơi nó bé thôi cái lụ của bọ trĩ này cái lụ của bưởi này nó rất là ngọt cho nên những con bọ trĩ nhện đỏ này nó đang tập trung ở, ở, ở chờ chờ trực ở cái nụ này đấy nó đang tập trung đấy rất nhiều và nó chỉ chờ trực một cái cánh hoa nào lở ra thì nó liền chui vào để nó nó làm tổ và nó phá hoại cái nụ hoa này đấy thì khi mà nó vào đây nó cắn phá ở trong này thì nó sẽ làm cho cái quả bưởi này nó làm cho cái chất lượng hoa bưởi nó sẽ cái chất lượng của nó sẽ không được uh, cái ờ, lụ hoa của nó là kém phát triển nó sẽ nhỏ đi bé teo tóp lại nó nhỏ đi và nó chậm phát triển cũng như là nó ăn hết dinh dưỡng rồi thì sau này ừ, cái tỷ lệ đậu quả cũng không cao đồng thời là cái ờ, cái quả sau này nó sẽ bị lỗi nó sẽ bị lỗi quả đấy cho nên là chúng ta muốn để xử lý cho cái tình trạng mà chống rụng hoa này à, tăng tỷ lệ đậu quả cũng như là hạn chế cái lỗi quả thì các bạn nên cộng cái phân silic cùng với những cái chúng tôi vừa nêu để chúng ta phun đấy, theo một cái công thức mà chúng tôi vừa hướng dẫn các bạn đấy thì và phun đều trên các tán lá và trong vòng trong vòng 21 ngày từ khi mà hoa lở cho đến khi hoa tàn trong vòng 21 ngày này thì các bạn Phun ít nhất là 3 lần nhưng nhiều nhất các bạn phải xử lý cho 4 lần. Chúng tôi nhắc lại cho các bạn nhé. 4 lần. Thì nó sẽ bảo vệ được cái nụ cái hoa rất là tốt và nó sẽ không sau này nó sẽ không bị, bị uh, lỗi quả. Còn nếu như các bạn không phun thì sao? Thì thời điểm này là một thời điểm rất nhạy cảm. À, thời điểm này là thời tiết mưa axit nhiều và à, cái um, trời âm u cái tỷ lệ trời âm u như vậy ánh sáng thiếu thì dẫn đến cái tỷ lệ quang hợp kém và tỷ lệ đậu quả nó không cao và khi mà quả nó không đậu thì nó lại gây ra khi mà có mưa axit thì nó dụng hàng loạt có thể dụng trơ trụ hết cả cây luôn thì các bạn lưu ý những cái vấn đề mà chúng tôi vừa nêu đấy thì chúng ta lên bổ sung ừ, cái công thức 5 trong một này để chúng ta phun định kỳ cho bưởi à, cứ 7 ngày chúng ta làm một lần đấy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 của công ty thì các bạn nhớ nhấn vào nút hình của chuông và chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa. À, chúng tôi sẽ rất vui khi được các bạn chia sẻ những video này tới mọi người thân để mọi bà con trên mọi miền đất nước đều uh, dùng một cái dòng phân hữu ích này để giúp cho uh, bưởi sai hoa đậu quả cũng như là mang lại cái chất lượng cao cho bưởi và mang lại cái giá thành tốt cho bà con trong mùa Covid này. Uh, và cuối cùng thì à, chúng tôi xin kính chúc bà con có những vụ buổi bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại.